Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Y khoa hiện đại. Thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành, nhất là các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bệnh liên quan đến virus không có thuốc đặc trị cũng như thuốc phòng ngừa vẫn đang tiếp tục có xu hướng phát triển, thì việc thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường cho hệ thống miễn dịch cơ thể là điều hết sức cần thiết. Cơ thể con người có cơ chế bảo vệ riêng để chống lại mầm bệnh và ngăn ngừa bệnh tật. Cơ chế này bao gồm các tế bào, mô, cơ quan và các kháng thể, được gọi chung là hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hệ thống này xác định vi khuẩn gây bệnh và phá hủy chúng để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công gây bệnh. Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ có thể thực hiện tất cả các chức năng một cách hoàn hảo. Khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu, cơ thể dễ dàng bị nhiễm trùng. Nói cách khác, một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh. Để đồng bộ được thì chúng ta luôn luôn phải chú ý đến ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái yếu tố làm sao mà cơ thể của chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng tốt nhất, phù hợp nhất, đưa được các chất dinh dưỡng để có đủ nguyên liệu để tạo ra các cái chức năng của các tế bào miễn dịch được hoàn hảo thứ hai là tạo ra được các kháng thể cái phần thứ hai cũng khá là quan trọng đó chính là chúng ta phải chủ động bảo vệ cho cơ thể của mình chúng ta chích ngừa chẳng hạn thì đây cũng là một cái cách thức là làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể của chúng ta nó quen với cái việc là sản xuất ra được các kháng thể đặc hiệu để chống lại cái hệ thống xâm nhập vào trong cơ thể từ các cái tác nhân gây bệnh rồi yếu tố thứ ba mà chúng ta vẫn hay lưu ý đó chính là cái việc mà thực hành cái lối sống bao gồm có là ngủ đủ giấc uống đủ nước và ăn uống và tác động của cái việc là tránh những cái tác hại xâm nhập từ các yếu tố môi trường ví dụ như là khói thuốc vân vân thì ba yếu tố này nếu chúng ta đồng bộ với nhau thì chúng ta sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể của chúng ta hoạt động một cách hoàn hảo như bác sĩ Diệp vừa chia sẻ, ngoài một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, trong đó bao gồm các loại thực phẩm tăng cường khả năng miễn dịch như là trái cây, rau, nấm và cá, thì tăng miễn dịch chủ động từ sữa non cũng là lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng. Từ lâu chúng ta đã xem sữa non như là món quà dinh dưỡng đầu tiên mà thiên nhiên ban tặng cho sự sống những giọt sữa màu vàng nhạt với các thành phần dưỡng chất thiết yếu chứa các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng do cá thể mẹ sản sinh ra trong khoảng vài ngày đầu sau sinh, giúp bảo vệ và hỗ trợ cơ thể sơ sinh phát triển khỏe mạnh trước các yếu tố ngoại cảnh trong giai đoạn đầu đời. Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại, có rất nhiều tài liệu ghi chép về vai trò của sữa non bò đối với sức khỏe con người. Điển hình là các quốc gia có nền văn hóa cổ đại như Ai Cập, Ấn Độ. Các thầy thuốc đã sử dụng sữa non của bò như nguồn dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ trị liệu về thể chất và tinh thần. Nhiều nhất dành cho trẻ em và người cao tuổi từ hơn 2.000 năm trước. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền khoa học dinh dưỡng và y học, ý thức bảo vệ sức khỏe của con người ngày càng nâng cao hơn trước mối đe dọa của các bệnh dịch truyền nhiễm, bệnh tự miễn. Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu hơn về thành phần dinh dưỡng cũng như lợi ích của sữa non bò đối với sức khỏe con người. Chúng ta thì đều quan tâm đến việc là làm sao trẻ em của chúng ta lớn được à, nhanh nhất, khỏe nhất, ít nguy cơ mắc bệnh nhất và một trong những cái giải pháp mà rất là hữu hiệu đó chính là thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và trong này thì có một chi tiết rất rất là quan trọng đó là sử dụng sữa non và cho trẻ bú sữa non càng sớm càng tốt và trong thành phần của sữa non có những cái đặc điểm mà không có một sữa trưởng thành nào có thể có được đặc điểm đầu tiên là năng lượng cao năng lượng cao thì sẽ giúp cho tất cả các cái cơ quan trong cơ thể trong đó có các tế bào bạch cầu và các tế bào lympho B, lympho T là các cái cơ quan tham gia vào việc sản xuất ra kháng thể sẽ hoạt động được tốt hơn phần thứ hai rất là quan trọng là trong sữa non đặc biệt là có các cái chất kháng khuẩn có IgG chúng ta sẽ không thể nào tìm được trong các cái thực phẩm khác có IgG chỉ có sữa non của của ờ, các loài động vật có vú. Tiếp theo là còn có bạch cầu. Ngoài ra thì có một cái yếu tố là ức chế cái sự sinh sản của các loại vi khuẩn đó là lactoferrin và trong trường hợp mà chúng ta muốn nâng cao được sức đề kháng cho cơ thể của mình thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một số các cái thực phẩm để đảm bảo cung cấp được trước tiên là năng lượng thứ hai là có nhiều axit amin thứ ba là có các axit béo tốt tức là axit béo chưa bão hòa nhóm thứ tư thì chúng ta cũng có thể xem xét là trong thực phẩm nếu mà có thêm các thành phần IgG cũng có thể là một trong những cái hỗ trợ để giúp nâng cao sức đề kháng đối với những cái đối tượng mà cần phải nâng cao sức đề kháng từ đầu thế kỷ 20, người ta nhận rằng hàm lượng kháng thể có trong sữa non cao hơn nhiều so với sữa thường và có những đặc tính nhất định để bảo vệ cơ thể. Điển hình vào những năm 1950, bác sĩ Albert Sabin đã cô lập và phân tách thành công kháng thể từ sữa non và được xem là người phát triển vaccine bại liệt dạng uống đầu tiên có yếu tố miễn dịch từ sữa non. Đối với lại những cái thực phẩm mà bổ sung dinh dưỡng vi lượng cho cơ thể, chẳng hạn như là các vitamin và khoáng chất, thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình à, hoàn thiện được các quá trình sinh hóa để mà có thể tạo ra được cái kháng thể à, nâng cao hệ miễn dịch nhưng mà đối riêng cái sữa non của bò thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta trực tiếp cái kháng thể vào trong người mình đó là IgG và nó sẽ làm tăng cái lượng dự trữ ngân hàng kháng thể trong cơ thể của mình chính vì vậy mà khi các à, vi sinh vật gây hại như là vi trùng vi khuẩn virus mà xâm nhập cơ thể thì các kháng thể từ trong ngân hàng kháng thể trong thể chúng ta nó sẽ nhận diện được các tác nhân gây hại này và kích hoạt cho các tế bào của cơ thể như là đại thực bào hoặc là tế bào NK sẽ là tấn công và tiêu diệt các à, vi sinh vật gây hại thì công ty là khuyến nghị chúng ta nên sử dụng cái thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort à, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline thì cung cấp cho chúng ta là 300mg kháng thể trên một à, khẩu phần là 16 gram và cộng thêm là 1.000mg canxi và một tỷ lợi khuẩn cùng với là các vitamin khoáng chất khác thì đây được xem như là một cái bữa ăn nhẹ cho chúng ta thì ngoài ra để gia cố tăng cường thêm cái kháng thể thì chúng ta có thể là sử dụng thêm cái à, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immuforce thì là một ngày chúng ta phải sử dụng cho quý vị là hai viên để chúng ta cung cấp thêm mỗi viên là 220 mg kháng thể công trình nghiên cứu sữa non không dừng lại ở đó. Đến nay, có hơn 2.000 bài báo khoa học và các công trình nghiên cứu chuyên sâu được công bố, chứng minh tính an toàn và hiệu quả sử dụng sữa non của bò để hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị mà không có tính đặc hiệu cụ thể cho loài nào. Với thành phần dưỡng chất then chốt chứa các yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng tự nhiên, sữa non có khả năng hỗ trợ và kích thích tối đa sự đáp ứng tự nhiên của hệ miễn dịch cho cơ thể.